chúng ta cùng tìm hiểu ví dụ số 1 này à, ví dụ một là cho hình vuông ABCD có tâm là O à, ờ, bài toán này có hai ý ý thứ nhất là bài toán yêu cầu tìm ảnh của điểm C qua phép quay tâm A góc 90 độ à, phần B là tìm ảnh của đường thẳng BC qua phép quay tâm O góc 90 độ thì bây giờ chúng ta cùng nhau vẽ cái hình nhá à, hình vuông ABCD Tâm O sẽ là giao điểm của hai đường chéo ABCD này Đó, tâm O của chúng ta đây Thế tim ảnh của C có phép quay tâm A góc 90 độ à, A đây Đó, C đây Đó. Tim ảnh của C qua à, tâm A thì có nghĩa là tại góc CA C phẩy sẽ bằng 90 độ gọi C phẩy là ảnh của C nhé gọi C phẩy là ảnh của C qua phép quay tâm A góc 90 độ. Để viết như này nhé. C phẩy là ảnh của C qua phép quay tâm A góc 90 độ. Thế thì C phẩy sẽ như nào? Được xác định như nào? Thì ta sẽ kẻ từ A sẽ kẻ một đường thẳng đúng không? Vuông góc với AC. Đó, có nghĩa là nó sẽ song song với lại, à, lại BD đó. được chưa nào đấy đây chính là c phẩy nhá thì c phẩy sẽ được xác định như này thật ra c phẩy nó sẽ chính là uh, điểm đối xứng với c qua điểm b hiểu chưa vì sao vì uh, tam giác này này uh, tam giác c a C phẩy sẽ là tam giác cân vì AC bằng AC phẩy được chưa mà có đây đúng không nào đây là đường gì nhỉ góc là 45 độ này đó góc lạnh 45 độ vì hai góc này phải bằng nhau góc 90 độ mà góc quay góc 90 độ được chưa thì tam giác này sẽ là tam giác cân này AC C phẩy sẽ tam giác cân nhé thì B sẽ là trung điểm của C phẩy chưa cái cách làm ấy là chúng ta sẽ dựng cái cái cái cái điểm C phẩy nhá điểm C phẩy cách làm điểm C phẩy là điểm đối xứng với C qua có B. Đó, có hiểu chưa? Đó. Vậy C phẩy sẽ là ảnh của C qua phép quay tâm A góc 90 độ đây, tâm là A, góc 90 độ, góc nhớ là góc là ngược chiều kim đồng hồ, các bạn nhớ chưa? Góc ngược chiều kim đồng hồ là góc lượng giác nó sẽ là góc dương, còn góc trùng chiều kim đồng hồ sẽ là góc âm. Đó. C phẩy sẽ chính là là điểm đối xứng với C qua B nhá.